Chào các bác nhá Chào mừng các bác đến với lại kênh youtube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá Hôm nay có cái mẫu túi củi nhá Mẫu ờ, mới Cái này mẫu mới Thực ra nó là màu mới nhá các bác nhá Màu sắc mới Màu rèn di Nhưng mà nó không phải là rèn di vàng Rèn di loang xanh Rèn di loang đen Thì cái màu thực tế của nó thì trên như thế này nhá Thực tế như này Các bác quan sát kỹ nhá Xem có ưng ý thì vừa lòng tậu cho cây củi của mình một cái túi nhá à, đối với cái màu này thì là chỉ có cái mẫu một mét thôi các bác nhá mẫu một mét vát một mét vát à, thế ngoài ra thì à, bên shop vẫn còn à, đủ các loại cho các bác đủ các loại à, túi cho các bác để các bác lựa chọn nhá Đấy. đủ các loại túi cho các bác, các bác lựa chọn này à, đủ các mẫu luôn đây nhá đủ các mẫu cho các bác nhé từ mẫu to cho tới mẫu nhỏ nhá từ mẫu to tới mẫu nhỏ rồi đây tôi đã để một loạt đây rồi nhá à, đầu tiên đó là cái mẫu vuông à, mẫu vuông 85 này mẫu vuông 85 màu rèn di này cái mẫu này mẫu màu đen nhá à, mẫu 1 mét vát màu rèn di truyền thống này mẫu 1 mét vát đen này mẫu mét vát màu mới này Ờ, mẫu mét 2 này mẫu mét 2 màu tiền di này à, mẫu mét 2 màu đen này em mẫu 2 màu đen à, tiện thể giới thiệu tôi cũng nói giá luôn để các bác nắm được nhé à, tất cả những cái mẫu này này tất cả những cái mẫu này gọi là mẫu uh, túi củi kiểu cũ kiểu truyền thống có nghĩa là mình sẽ sách đeo vai mình sẽ sách đeo vai thì giá của nó là là, là 350.000 một cái nhá 350.000 một cái đã bao phí hết rồi thế còn bên này thì nó sẽ là cái mẫu kiểu mới nhá các bác nhá mẫu kiểu mới có nghĩa là mẫu đeo được song vai Đấy, mẫu đeo được song vai thì với cái mẫu này ấy, thì sẽ là 420.000 420.000 bao phí chuyển phát nhanh nha các bác và các bác mà nhận chuyển phát chậm thì nó sẽ rẻ đi được một chút nhé bớt được mấy chục nghìn hai chục nghìn đấy đây là cái mẫu túi này là 420 thì chuyển phát nhanh còn 400 thì chuyển phát chậm các bác nhé đối với cái mẫu này thì cũng có cho mình là 85 à, 1m và 1m2 màu của cái mẫu này thì chỉ có hai màu thôi các bác nhé màu đen và màu xanh đây màu đen và màu xanh một độ nhé các bác nhé thế đây giờ để cho các bác nắm kỹ được à, là cái mẫu túi ờ, kiểu cũ kiểu truyền thống nhé các bác nhé anh du ờ, lại phần nhé để các bác nắm được này cái mẫu này đây các bác tất cả các mẫu này nhé các bác xem này 85 phân vuông màu đen à, 1 mét vát à, 1 mét 2 mét nhé thì nói chung là màu nào cũng vậy số đo nào cũng vậy giá tiền đều bằng nhau nhá giá tiền đều bằng nhau nó là 350.000 một cái đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác rồi <coughs> nhá thì bây giờ giá tiền nó đều bằng nhau còn các bác thì lựa chọn cho mình cái màu sắc ưa thích là một này nhá màu sắc ưa thích là một này lựa chọn cho mình ờ, cái ờ, số đo phù hợp với cây củi của mình là hai này nha các bác nhá các bác lựa chọn số đo phù hợp với cây củi của mình nhá đấy à, thì tùy các bác lựa chọn các bác thích màu nào các bác chọn màu đấy bây giờ tôi giới thiệu cho các bác nắm được là đây này cái dòng này là dòng uh, truyền thống thì có nghĩa là có sẽ có qua sách tay như này qua sách tay ngoài ra là có dây đeo ở đây dây đeo đây để giúp cho các bác đeo lên vai dây đeo thì ở trong này sẽ có dây đeo cho các bác nhá bên trong này thế như về cơ bản đấy cái này ấy, nó là sẽ có mút chống sốc êm dày cho các bác đây mặt một mặt này thì phẳng trơn con ai thôi còn mặt bên này thì sẽ có cho các bác có mấy cái ngăn phụ để chứa đồ thêm ở dưới này là ba ngăn phụ này ba ngăn phụ có bánh dán nhá đấy đây là tổng thể các bác vậy còn phía trong đây là dây đeo đây dây đeo đây nhá và đặc biệt quan trọng ấy phía trong nó nó là có cái mút chống sóc cực là êm đây nó là cái mút này nha các bác nhá mút này rất là êm luôn đấy hàng này hàng rẻ tiền nhưng mà nó lại có mút êm cái đây đây nó vẫn có một cái mút mỏng nữa nhé mút mỏng nữa thì đây là chi tiết về cái hàng 350 ờ, nghìn gọi là ờ, túi củi truyền thống các bác chọn màu nào thì các bác nói nhá các bác chọn chọn màu này chọn số đo này đấy gọi là 350 nghìn thế còn đối với cái túi đối với cái túi mà túi kiểu mới đây túi kiểu mới điển hình là túi này nhá thì nó sẽ có kết cấu phức tạp hơn có dây đeo sau lưng cho các bác được à, dây sách tay được nó nhiều chi tiết lòng hoàng hơn nó lòng toàn hoàng hơn nhìn thì nó, nó sẽ đẳng cấp hơn nhá thế còn về màu cái này thì chỉ có hai màu duy nhất một là màu xanh bộ đội à, hai là màu đen hai là màu đen thì đối với cái mẫu này thì tất cả các số đo nhá các bác nhá, từ 85 cm cho tới 1 m 2 đấy tất cả các số đo luôn tất cả các màu luôn hai màu này luôn giá tiền bằng nhau 420.000 là chuyển phát nhanh còn 400 thì chuyển phát chậm đấy bao phí các bác nhé. nhá nhưng cái này kết cấu để các bác nắm được là có rất nhiều ô chi tiết nhỏ để đựng được nhiều đồ đường may chắc chắn có nhiều đai nhiều khóa thế nhưng mà cái này thì ừ, thông báo nói trước với các bác là nó sẽ không có cái mút êm nó không có mút êm nó chỉ có mút mỏng như vậy thôi đấy nó chỉ có mút mỏng như vậy thôi nhưng mà kiểu cách nó hơn nó phức tạp hơn thì giá tiền nó cao hơn đắt hơn thế còn cái dòng rẻ tiền kia này, này có mút êm đấy là về cơ bản là về túi chống sóc à, mẫu uh, màu mới về cái màu mới nhá màu mới và những cái túi truyền truyền thống từ trước đến giờ để cho các bác uh, uh, lựa chọn nhá đấy, các bác xem kỹ cái màu uh, thực tế nhá à, này cái màu thực tế là màu mới này mẫu này này nhá để các bác xem thấy được uh, màu như nào nhá đấy. Đấy. đây là cái màu rèn di mới quy, uh, kiểu cách quy cách thì vẫn giống vậy thôi nhưng màu mới nhìn nó bắt mắt hơn và đối với cái màu này thì chỉ có cái thông số là uh, ờ, 1 mét vát thôi nhé các bác nhé chỉ có thông số 1 mét vát thôi rồi mọi thông tin thì các bác uh, vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở dưới màn hình nhá ở cái phần phụ đề dưới màn hình ấy, tôi có để số điện thoại đấy các bác cứ liên hệ trực tiếp để cho nó giao dịch được nhanh rồi chúc các bác uh, vui vẻ mua bán thành công nhá xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những clip sau